Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Hello, teacher. Nice to see you again. So how's how's the going? So have you all finished your final tests or hello teacher hello did i right <laughs> So how how's your test? How's Có ai muốn biết tài năng của mình? Ai bật Các con đã thi học kỳ xong hết chưa hay là còn chưa bắt đầu? Thì chưa bắt đầu. Bắt đầu à? Thế chắc là một vài tuần nữa thôi đúng không? Một vài tuần nữa thôi là mình thi rồi đúng không? Chưa, ok, cô thấy con. Hello everyone. Okay, so First up, we will learn something today. today's topic is about fantastic facts. Okay, so it has something to do with history and dates and number and year and months. Okay, so first up, I will uh, have like a small quiz for you, okay? Quiz. Okay, some quiz. Okay, so we will play individually, right? So first up, we will learn, uh, we will revise on how to say dates. Okay, so can anyone tell me date today? What is the date today? Date? You know date? Date là gì? Date là ngày đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ ôn một chút về cách nói về ngày con nha về ngày thứ ngày tháng. Okay, so can you tell me what is the date today? Hôm nay là ngày nào? Ngày, ờ, ngày 24, mấy, 24 tháng 4. Okay, but I need you to say it in English. Okay, so can you type it in the chat 24, box? 24th. Chat box. Okay, what is the date today? How do you write it? how do you say it. Okay. What is the date today? Can you be more specific? Like how you gonna write it? So today Sunday, right? You have to write Sunday. And what is the month? You have to write it, okay? Of course, I know it is the 24th of 20 22, but how do you write it? 24th of what month? <laughs> Tháng mấy chẳng thấy nói, chỉ biết là 24, 2020 thì sao mà cô hiểu được đúng không? Okay, so Fan Manchester United Sunday 24th of April 2022. Okay, very good. How do you write 24th? How do you write 24? Con có viết viết ngày 24 như nào đây? <laughs> có bạn nói 20 of April chứ. 24 tất nhiên cô biết là 24 DH rồi nhưng mà viết <laughs> rõ ra như nào? 24 24 viết thế hả? Có phải fourth giống như bạn Emma viết không? <laughs> No. Nói vậy? Có cô cô chưa chưa gửi link vào chat cô. Cô chưa, cô chưa gửi. Đợi con viết xong. OK, so today is Sunday. Là hình như cô nhuộm lại tóc đúng không? <laughs> đúng rồi. Vừa nhuộm màu đen xong mà tóc cô còn ướt đây này. Một vài ngày nữa, một vài tuần nữa sẽ phai ra. <laughs> OK, so today is Sunday, April. April đúng rồi, nó có con nói đúng rồi. April tháng tư này cái cái có cái ngày gì mà bắt đầu tháng tư mà mùng 1 tháng tư gọi là ngày gì nhỉ có ờ, bạn nào là? ở Nam mà cô cả tháng tư đố con biết biết cái từ đấy nào biết vào chat cô rồi à cả tháng tư ờ đúng rồi đố con biết biết nào cái gì đây ai biết cái gì đây <laughs> Jasmine ok Jasmine cung cấp cho mọi người một cái thông tin khá là bổ ích đúng không đúng rồi đức an trả lời April hôm qua là ngày trái đất đi cô em em không nhớ đất. ngày trái đất ngày bao nhiêu nhưng mà không biết ngày trái đất là hôm... nay à hình như hôm qua ấy I don't know. Đấy, Friday con ơi, Friday. 22. Oh, ờ, Friday. hôm qua đâu, là ngày hôm kia. Ok, why Earth Day is celebrated? Ok, Earth Day is a reminder. Cái mình sẽ Uh, we will plant trees to make the earth leaf Plant trees, okay. Okay. Even it, it, Okay, so it is a reminder for us to remember to how on how to protect the environment. Okay. Oh. <laughs> Ok, gửi link đi cô. Rồi lúc nãy cô thấy có vài bạn đã sử dụng được link <laughs> rồi. ok, là cô gửi thật đây. Rồi, các bạn không nhắn vào trong chat nữa để mọi người đều nhìn thấy link nha. Okay. So today is Sunday. Uh, Miss uh, April 24th. Uh, you speaking as. <laughs> Uh, bên mạng bên con của con nãy nãy không có cô. Oh rồi Jasmine ờ, mới ừ. nói gì nhở, con nói mà nó bị ngắt mắt cô chẳng nghe rõ Ok Chúng ta xem nào có 15 bạn rồi Có bạn nào không vào được không Cứ lướt xuống hẳn xem đi cô Sẽ có điều bất ngờ Lại có điều bất ngờ Lại có điều bất ngờ gì dành cho cô à Đây Đấy, nào cứ lướt ừ. thẳng xuống Cô cứ lướt thẳng xuống Ok sau có cái gì ở dưới Skillet. cô hướng siêu gió ok thấy thấy rồi hôm nào cũng thấy hôm nào cũng thấy nhá ơ à, thế lại nhắc đến uh, lịch sử đúng không thế cái bài uh, bài gì nhỉ cái bài thi uh, super kid các con làm đến đâu rồi cô cô nghe nói là hết hạn rồi bạn nào làm không cô thấy có tina này không biết đợt này bạn hoàng giang có làm không con không à bận quá à. thế còn em con thì sao có em, còn có làm không ừ. À? <laughs> lý do là gì là do bận quá hay là ừ, mình không à. có một người đúng idol à. nào em chẳng có idol em chẳng con có idol được con đang chỉ có idol cái gió ba ờ, ờ con đi thi hả rồi cô thôi Ừ, thực ra đợt này cô thấy các con bận, đúng không? Thi thực ra thi cũng sát đúng cái lịch thi cuối kỳ của các con nên là cũng không có thời gian. Siêu cô không biết luôn. Jenny không biết Nó luôn á. À? Trời ơi, các thầy nhắn rất nhiều lên trên nhóm Zalo mà không bạn nào đọc và không có bố mẹ bạn nào à? không, không có đọc mà. Không có đọc mà nhưng con lại không làm. Không có đọc Trời ơi. <laughs> con vừa rồi. Xong cô. Ok. Rồi, con vô lại cờ. Rồi, cô bắt đầu nha. Có 24 bạn. Số rất là đẹp. Cô rất là thích số 24. anh 500 anh em ngỗng ở chat. Ok, rồi. Rất ngầu. Hmm, <laughs> monsieur kiểu hacker nóc là sao cô cô nghĩa cô gì? Hả? Có hacker à? Cô không biết. Bạn nào tên là Monsieur Tuner. Con chưa thấy nó. Ngài cắn rồi Con chưa thấy nó start. Ok, chúng ta bắt đầu. Bây giờ cô mình start này. Ừ. Okay. bí ẩn cười bí ẩn không biết luôn nhá hôm nay nhìn cô khác nhìn cô khác không? tóc á tóc sao rồi tóc của cô ấy play again lại đi cô play again á nhiều trò lắm con chơi lại này làm gì xong <laughs> chơi trò mới cô chơi trò mới chơi lại á trò mới chúng ta xem nhá 15 tháng 9 1985 the 15th of September 1985 rồi tháng 9 là September hồi trước cô đi học ấy cô toàn bị nhầm tháng 9 với tháng 10 thôi cô không biết September hay là October nhưng bây giờ cô nhớ rồi September là tháng 9 còn October là tháng 10 ok the 3rd dạ. of January 2014 ok bình thường thì mình cứ thấy số 3 là mình thêm RD đúng không con bởi vì là số 3 thì nó thứ ba ấy thì nó viết là third đúng không nhưng mà nên nếu mà thứ 13 thì mình viết như nào đúng không biết thứ thứ 13 có phải là 13 RD không? Hay là 13 TH? 13 TH rồi. Ờ, mình, vì mình viết như nào? Thirteen. Thirteen. Ờ, ok. có biết có đúng không nhỉ? Đúng. Rồi, tiếp này. Xả cái này đi không vậy? Chiếm chỗ quá. Ok. Rồi, mùng 9 tháng 12, 2019 bạn nào 9ND đây ừ. mà tận bốn bạn trời đất ơi sao vậy các con 19 thì vẫn là 19 em TH đúng không rồi December tháng 12 là December hồi trước hay đọc là December ok à, tháng mùng 10 tháng 3 năm uh, ờ, 1720 ok xem nào 10 of March 1720 ok 11 sao sao cô thấy bốn bạn hay là bốn bạn này không trả lời toàn bốn bạn trả lời sai là sao November là tháng 11 này ok cái này là họ viết ngược đấy họ viết họ viết ngược 22 tháng 5 2003 không biết có trùng uh, ngày sinh của bạn nào 16 tháng có 4 đấy cô trùng, có với si Lucy em họ con à, thế à ok 16 of April rồi, ok, cô sẽ không đi sâu hơn nhá, mà chúng ta sẽ vào bài đi. Nhưng mà con không sinh năm 2020 ạ. Con sinh năm à con chỉ trùng cái ngày với cả tháng thôi gì. Vâng, vâng, vâng. sinh năm 2020 thì bây giờ con 2 tuổi à. Thế thì giỏi quá. Bái phục luôn. ok, unit 5, fantastic facts. Ok. Lesson 1, Neil Armstrong walks on the moon. Sức sinh năm 2022 cơ mà. Neil Armstrong là ai? là người đầu tiên đặt chân lên trăng đúng không? Okay, Neil Armstrong ừ. walked oh. on the moon. Okay, so look at the picture, match them to the sentences. Okay, cô cần là 10 bạn nhá. 10 bạn nhá, bởi vì chúng ta có 10 câu. đi cô. Ta sẽ rồi, nhắn tin vào trong chat giúp cô. Okay. We I will need 10 students to match. Okay. Your job is to match the sentences to the picture. Okay, you just need to write the letter next to the sentence. Thì cô ví dụ câu 1 nếu chọn A thì viết chữ A ở đây nhá. Ok chưa? Đấy. Đấy là cô ví dụ thôi, còn đấy không phải đáp án đâu. Bây giờ cô sẽ gọi 10 bạn nè, nhắn vào trong chat giúp cô để cô xem là có bạn nào nha. Ít chỗ quá nhở? Ít chỗ quá. Tên nó con ở đây được mất. Rồi, nhắn từ từ thôi. Nhắn một lần thôi nha à, con con con chưa hiểu là mình phải làm gì á chúng ta hãy đọc câu này này và nối vào bức tranh phù hợp ok chưa rồi gọi bạn đầu tiên này câu 1 là bạn chờ tí trương khánh linh an cô rồi chờ, chờ cô tí chờ cô nhiều quá chờ cô cô phải à... câu đầu tiên là bạn à, viết ở đâu bây giờ trương khánh linh viết như nào rồi, đấy câu 1 nhá. Câu 2 là bạn Đức An. Ok, câu số 3 là bạn Jasmine, anh em nhà ngỗng. Ok, câu số 4 là bạn Max Manchester gì ấy? Không đọc được hết, tên hơi dài. Max, cho cô biết là MU đi nhá. Đấy, câu tiếp theo là bạn Đỗ Thục Quyên, còn là câu số 5 này. Rồi, câu số 6 là bạn. Ờ, cô ba Max Manchester City once Manchester City cô... không phải là bố à? Bố xe à? <laughs> Rồi, xin lỗi em. <laughs> Kỳ phùng địch thủ của mà, bố. Mà đấy là câu lạc bộ đứng đầu Anh Anh đấy cô trên bảng xếp hạng. Rồi, có biết rồi. <laughs> rồi, kỳ phùng địch thủ thế thì gọi là cùng thành Manchester đúng không? Ok, tiếp theo là bạn nào nhỉ? Underban Manchester Fan. cô. Ờ, ừ, ok ok, rồi rồi. <laughs> Manchester United con làm được không? Fan MU nhá, ở trên là bạn là MC, ở dưới là MU. Câu 6, con câu 6 là bạn fan MU nhá. Bạn nào nữa nhỉ? Hết rồi. Khánh Linh, Khánh Linh không phải là Trương Khánh Linh đúng không? Con là gì Khánh Linh? đấy cô thấy cô và bạn chỉ để tên là Khánh Linh thôi ở trong chat ý đấy Khánh Linh làm câu 7 cho cô nhá bạn nào nữa không nhỉ hết rồi cô ơi cô vẫn là nổi đúng đúng rồi con ạ con Jasmine ăn ơi đúng rồi đúng con ạ nối câu với bức tranh phù hợp nhiệm vụ của con là viết cái không không phải nối kiểu đấy Jasmine ạ cô bạn ad an chết từ Hoàng Giang Hoàng Giang làm giúp cô câu số 8 đúng không nhỉ 1 2 3 4 5 6 7 rồi Hoàng Giang làm câu số 8 rồi Ủa, nhắn nhiều thật rồi ok Hoàng Giang này rồi Mai Mai Mai Mai làm giúp cô câu số 9 Rồi và cuối cùng Tina còn ở đây không con làm giúp cô câu số 10 Rồi hơi bị chen chút nhưng mà vẫn được vẫn chen được Rafael Nadal played his first tennis ok cô nghĩ là các con cũng có quen thuộc với một số hình ảnh của mọi người trong này đúng không không quen mỗi không quen lắm cô có vài người không quen lắm không quen lắm à cái này dạ Thế... con thưa cô con biết được là gì đấy là một người ở trong đó là Mona Lisa <laughs> nhưng ai là người vẽ biết bức tranh này tổng đúng không? con biết tổng được khoảng bốn bức tranh cô a b d với h nó ờ nếu như mà con không đọc đúng không nếu như các con không đọc thì con thì bạn Đức An là biết được khoảng 4 người đúng không A B D à okay. cô ơi cô cái cái chữ y của A B D với H nó cô y câu số 5 của con là cái chữ y đấy cô nha nhưng mà nó bị thiếu dấu với nó to quá à đây con viết đây hả ngay trên chữ moon đây hả rồi vâng. ok con con viết bằng text đây này con viết kiểu này này y đây Thấy có vẻ đẹp không? <laughs> Nhưng mà vừa nãy cô... con vừa mới ở trên xe con còn chưa kịp thay máy tính. À rồi, thế thì để cô thêm chữ thêm cái dấu đó con. Đấy, đẹp chưa? <laughs> đẹp quá cô. Đẹp chưa? Rồi, ok. Mai mai con làm câu 9 chưa? Hoàng gia con làm câu 8 chưa? Các, ờ, nếu như mà các con không thấy quen thuộc ở cái nhân vật của mình ý, thì có thể nhìn các bạn khác xem người mình có thể dùng biện pháp loại trừ bởi vì cô mà làm bài này thì cô cô không biết hết đâu cô phải làm biện pháp loại trừ <laughs> có vài người cô biết có vài người cô không biết con chỉ biết mỗi hình b thôi b à b là Mona Lisa đúng không ai thế ai là người vẽ bức tranh này Leonardo da Vinci đúng không? ok rồi thế là Jasmine làm đúng này Trương Khánh Linh Edmund Hillary and Tenzing Norgay, Norgay climbed Mount Everest. Ok, đúng rồi. Câu F. Chúng ta có thể chọn được câu F mặc dù không biết có thông tin này đâu, nhưng mà nó có xuất hiện hai người đúng không? Một ông là Edmund, một ông là Tenzing. Ok, chương này cứ nhầm đúng rồi các bạn ạ. Đức An, Amelia Earhart crossed the Atlantic Ocean alone by plane. Đố con biết nhá. Không biết con xem bộ phim này chưa có xuất hiện Amelia Earhart cái phim con mà không có xem cái bộ phim nào trong này cái ý cô là cái bộ phim này rất nổi tiếng có cái nhân vật này các con biết cái phim đêm ở viện bảo tàng không Night at the Museum ý đến tối là tất cả những pho tượng ở trong đấy tượng này con vật này khủng long luôn sống dậy đấy đó Trời Ê, ảo tưởng à cô? ừ, phim viễn tưởng thôi, phim viễn tưởng, phim viễn tưởng. Có nghĩa là buổi sáng thì ờ, khách đến thăm viện bảo tàng thì tất nhiên là vẫn là những pho tượng này và những cái nó kiểu nó bất động ở trong đấy nhưng đến tối thì tất cả mọi thứ sống dậy và có một cái ông là bảo vệ buổi đêm ở đến đấy thì xong rồi là kiểu làm quen mọi người trong đấy này xong rồi là có mấy cái chuyến phiêu lưu phiêu lưu gì đấy xong rồi chống lại kẻ xấu các thứ các thứ đấy nói chung là khá là hay rồi Đức An làm đúng rồi các nhá Amelia Earhart là một người phụ nữ người phụ nữ đầu tiên băng qua Đại Tây Dương một mình bằng máy bay. Rồi, quá là giỏi. Ok, Leonardo da Vinci, đúng rồi, Jasmine đúng này. Có bạn nào xem tennis không? Rafael Nadal played his first tennis match at Wimbledon. Con An biết đúng không? Con này cô ạ. Trời đất ơi. Cười lắm luôn. Conan. À, các con chỉ xem hoạt hình thôi hả? Rồi ok tennis thì uh, Nadal là một trong số những uh, vận động viên phải gọi là giỏi nhất đấy đỉnh nhất đấy đã vài năm đứng số một thế giới rồi thế nhưng mà ông này ông chơi ở Wimbledon Wimbledon là cái giải tennis mà chơi ở trên sân cỏ nhưng mà ông này ông lại nổi tiếng có nghĩa là ông này nổi tiếng khi mà chơi trên sân đất nện cơ đấy chơi trên sân cỏ không phải là thế không phải sở trường của Rafael Nadal mà ông ấy chơi trên sân đất nện thế Netherlands thì có cái giải là Roland Garros đấy nếu con xem rồi câu số 5 Neil Armstrong à bạn Max làm đúng yeah. chưa nhỉ bạn Max không làm đúng không câu A đó rồi đây đây rồi cô sẽ mở đáp án lần lượt đi rồi câu năm này Neil <laughs> Armstrong walked on the moon rồi ông chắc chắn là câu y rồi và cắm cái cờ Mỹ ở đấy đúng không nhìn sợ cô <laughs> ảo nó nặng hơn nặng ấy đúng rồi các con mặc con mặc rồi sao mà không biết không nhìn nó nhìn thấy nhìn sợ đúng rồi. nhìn là biết đúng không sợ lắm sợ lắm nếu mà có một cái là hứng thú ở trên bầu trời ấy, kiểu những cái gì bí ẩn ấy cô rất là thích các con thích những cái gì bí ẩn những cái gì mình không biết thì rất là tò mò về nó thế này câu số 6 này Shakira các bạn nào nghe nhạc Shakira không có cái bài gì mà có đợt uh, World Cup ấy nhỉ phải World Cup không nhỉ Mina Mina e e Waka Waka e, eh. Con có biết về đấy không? Có, có, có. This time for ờ, Africa. Biết waka Waka Waka không? Tiếp. Ờ, rồi. Rồi số 7, Ada Lovelace. Ok, Khánh Linh chắc là Hoàng Giang hay là Khánh Linh câu này ấy nhỉ? Khánh Linh đúng không con? Cô lúc đầu cô cũng không biết à? Nhưng mà sau khi cô làm cả bài này thì cô mới phát hiện ra đây là bà Ada Lovelace. The Magic Indian lúc World dạ, Cup 2018 không? À, thế cô không biết. Ừ. <laughs> Lát mở lên sao? Okay, Ringo Starr, Ringo Starr là một uh, thành viên trong ban nhạc The Beatles. Là cái ông này. Okay. Ari à, là cô không biết đọc đây. Open the first department store in Paris. Uh, câu 9 là, là ai? Đấy. Mặc dù mình không biết là ai đâu, nhưng mà họ nhắc đến là có một cửa hàng thì trong này có cái cửa hàng đây này. Rồi, và Neil Papworth texted the first text message. Okay. Rồi, đó là một số thông tin về lịch sử. Ôi cô, cô tải hộ con đi cô. Tải cái gì con? Tải cái chữ con viết đi. Chữ con viết giờ đầu cái gì cũng chữ con... ai đây? Ai nói cái gì đây? Con viết cái chữ y to khủng bố ấy. À rồi, à, cô sáu biết rồi. <laughs> ok, các con lại ờ, nói chuyện tennis ở trong này à Djokovic à Djokovic cũng cũng giỏi đúng không khá là giỏi rất giỏi thì đúng hơn Track 1.33 1. Edmund Hillary and Tenzing Norgay climbed Mount Everest on the 29th... Gọi năm bạn. Gọi năm bạn. Ok. Nhắn tin vào chat nào các con biết cách đọc ừ, thứ ngày tháng rồi đúng không các là không gặp khó khăn gì trong bài này đúng không rồi cô sẽ đọc này à cô sẽ gọi này ôi rồi nhanh thế nhắn nhanh thật đấy <laughs> còn 5 câu nữa cô yên tâm Max Manchester City ok MC à câu hai là bạn Jasmine này ôi, nhắn nhanh thật sự cô sẽ gọi lần lượt ờ, Tina rồi. Tiếp theo chúng ta có bạn Lê Bùi Phương Anh là Lily đúng không? Cô thấy lúc nãy con ghi tên con là Lily đúng không? Đấy cô viết Lily đây nhá. À, cuối cùng chúng ta có bạn uh, Nguyễn Linh Chi là Jerry. Ok, chúng ta nghe nào. Bắt đầu thôi. of May 1953. Cô bật lại. Hơi bị quá. 1 Edmund Hillary and Tenzing Norgay climbed Mount Everest on the 29th of May 1953. 2. Amelia Earhart crossed the Atlantic Ocean alone by plane in 1932. 3. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa in the 16th century. 4. Rafael Nadal played his first tennis match at Wimbledon in 2003. 5. Neil Armstrong walked on the moon on the 21st of July 1969. Có cá nhầm à? Five. Neil Armstrong walked on the moon on the 21st of July 1969. Jerry mà viết cho cô được cái năm đấy ra đây thì vỗ tay hoan hô. Không phải là cái năm nào ở trong này cả đúng không? Nó bị nhầm đấy. Rồi. Jerry viết cho cô đi, năm nào đấy? Tom và Jerry à? Jerry là bạn Linh Chi tên của bạn ấy là ừ. Jerry trời ơi đây là con cứ tưởng bộ phim Tom và Jerry đúng rồi đấy 1965 19 <coughs> gì nhỉ 1960 60 ừ. on the 21st of July 1969 1969 Jerry viết lại cô em nào đúng không nào 1969 nếu biết được cả với cả ngày và tháng nữa thì càng tốt <laughs> rồi ok chúng ta cùng check nha check những câu trên trước rồi 29B này 1953 này 1932 thế kỷ thứ 16 2003 và cuối cùng là 19 bao nhiêu nhỉ cả thứ ngày tháng là gì có bạn nào viết cho cô được không 1999 1969 ạ. 1969 đúng rồi. Thế còn cái ngày và tháng thì sao con nghe được không? Năm thì 1969 nghe lại đi cô. Nghe lại, dạ. nghe lại là biết đấy cô. The moon on the 21st of July 1969. Rồi. 21st of July. 21st of July. 21 tháng 6 Hoàng Giang. Chuẩn luôn. Ngày tháng 6. July là tháng 7 mà con quên à? Rồi. <laughs> Ok. 21 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Rồi. Cô cần 5 bạn nữa, 5 bạn tiếp theo. con đi. Rồi, con nào đây? Con nào đây viết là trong này thì mới Jenny. biết được là con. Đi con. Jenny. Bạn nào mà chưa gọi thì tất nhiên là cô à bạn nào mà gọi rồi thì cô sẽ không gọi nữa nhé. Cô sẽ gọi năm bạn khác nha. Trương Khánh Linh con đã làm chưa anh? Làm ngay được câu đầu tiên. Ờ, ý cô là bài này. Đức An cô gọi chưa? Đức An gọi, chưa gọi cô. Cô em còn nhượng. <laughs> Rồi, flower. Con, con. Con. Nào đến đây là Thiên Hương Lê ở trong này nhá. Con, con, con Thục Quyên cô, cho con cô. Con chưa làm câu nào hết. Thục Quyên à? Hoàng Giang. Thục Quyên hả? Thôi được rồi. Cô, cô còn cho con nhiều bài lắm yên tâm. không biết. Jenny không còn như xưa nữa rồi Jenny. Ngủ chưa? Trương Thành Linh, ừ. Đức An, Sunflower, Hoàng Giang và Thục Quyên để cô xóa tên của một vài bạn mà lúc nãy cô gọi đi. Rồi, chúng ta bắt đầu nghe. Đức An làm được luôn hả con? Đoán cô. Đoán à? Six. <clears throat> Shakira recorded her first album in 1990. Seven. Ada Lovelace completed the first computer program in 1842. 8. Ringo Starr joined the Beatles in September 1962. Mm. Aristide Boucicault opened the hmm. first department store in Paris in 1852. Oh. 10. Jerry Neil Papworth texted the first text message in December 1992. hỗ <clears throat> trợ bạn Jerry nhá con ơi con phải để cho các bạn làm chứ sao con lại viết đánh dấu lên bà cả các giúp câu bạn. như vậy rồi con bụng vào đắng <laughs> rồi ok cô nghĩ con làm đúng hết rồi hình như không có ờ, khó khăn gì ở đây cả rồi ok Shakira đã ghi âm album đầu tiên vào năm 1990 Ada Lovelace đây là phụ nữ đấy đây là một một bà bà này bà ấy lại làm về toán học mà máy tính mới hay chứ ok rồi vào năm 1942 Ringo Starr tham gia vào nhóm The Beatles vào tháng mấy đấy tháng 9 đúng không tháng 9 1962 Aristide Busico với cô đừng nghe được Open the first department store in Paris 1952 và Neil Papworth ok đến tận năm 1992 cuối năm 1992 thì ông này ông ấy mới nhắn được cái tin nhắn đầu tiên khá là muộn đấy nhỉ nhưng mà sau đấy thì công nghệ nó phát triển rất là nhanh đúng không đến bây giờ chúng ta đã có màn hình đã có điện thoại cảm ứng xong rồi là gì nhỉ hiện tại còn gặp được không đúng không ờ, ok ơ à, cái gì nhỉ à đúng rồi ok rồi chúng ta nhìn vào những cái bài này và chúng ta sẽ xem là cách dùng của in và on khi nói đến ngày tháng hay là đến năm là như thế nào nha. Cô cần 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn. Điền giúp cô vào những cái chỗ trống này nhá. Xem là mình điền gì, in hay on, chưa? Rồi, cô bắt đầu nhìn chat từ bây giờ này. Ôi dồi, chưa thấy Linh nhắn nhanh hết Cô sẽ gọi những cô chưa gọi. Cô em nào đây ui toàn những cái gương mặt thân quen nhắn nhanh thật sự Jenny quê rồi Jenny á hả Jenny không được nhắn nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn thấy con ở à, trên à, màn hình rồi Jenny câu 1 bạn nào nữa nhỉ Ủa nhắn nhiều thật sự Thánh Linh câu 2 Jenny quê rồi Jenny cô thấy cô bạn tên là Nick không biết bạn nào nhưng cô vẫn gọi nha có vẻ mới có nào muốn <laughs> muốn làm bài không thì phải nhắn nhanh vào không là các bạn học lâu các bạn nhắn nhanh thật sự đấy rồi Jenny với Nick làm luôn cô nào vẫn không tìm được gương mặt nào nó khác những cái bạn mà cô đã từng gọi <laughs> ờ. <laughs> nhắn chậm thôi nhắn chậm thôi rồi vẫn là những bạn ý vẫn là những bạn đấy thôi dừng nhắn cô không đọc nữa đâu còn nhắn thì cô cũng không đọc nữa đâu ra này Hello cô Jasmine này Jennifer không mấy cô gọi bạn Mai Mai mà chưa làm được bây giờ cô gọi bạn ấy một lần nữa nên là có điền được không giúp cô nha à, cuối cùng là bạn nào Linh cô em nào đấy Khánh Linh cô Khánh Linh à? Cái không phải bạn Trương Khánh Trương, Linh đâu. Trương Khánh Linh, Trương Khánh Linh. <laughs> bạn Khánh Linh có một bạn Khánh Linh thôi. Các con các con có làm được không? Trương Khánh Linh cô. Ok, Trương Khánh Linh. Cô biết tắt tên con nhé, Đấy, làm nữa con. Jenny in. In cộng với date à hả? À, đấy, ở bên cạnh đúng không ở bên cạnh đã có cái ví dụ cho các con rồi các con nhìn sang xem là cái cái cái um, quy tắc nó như thế nào rồi con điền vào luôn, dễ mà ba ba ba ba ba Jenny đấy sửa đi con in the 20th century <laughs> rồi đúng rồi việc của mình là Nếu mà con... là tìm ra điểm chung rồi cô sẽ đi đến cái um, thế kỷ 20 trước nhá thế kỷ 20 đọc như thế nào bình thường cô thì có chúng blue ta kit cơ mà cô có có có bình thường chúng ta dạ. viết twenty đúng không như này khi mà thêm ờ, khi mà biến đổi nó thành ờ, số thứ tự thì mình viết như nào có phải mình với cả cái cách đọc của nó có phải là twenty không có phải là 20 sờ không các con đọc thế kỷ thứ 20 đọc như nào bạn nào đọc giúp cô đi cứ mở mic lên đọc thử cho cô nghe xem nào uh, 21st. 21 first là 21 à? Đang bảo dạ, thế kỷ 20 20th Thế kỷ thứ 20 là 2020 à? 20th. Rồi. Vừa thấy có bạn nào đọc được thì thi nào phải không dạ. Dạ, con? Chúng ta sẽ không biết là 20 thêm TH đâu nha, mà chúng ta sẽ biến đổi như này này. Đấy, thấy chưa? Khác hoàn toàn luôn và chúng ta sẽ phải đọc thêm một cái âm nữa là 20th yeah, 20th 20th century đấy ba âm tiết lẫn ba ừ. rồi the 20th century okay on 9 January na 1889 okay, đáng lẽ phải bảo con đọc cô lại đọc thế này nick nick nick các bạn nick không làm nick là bạn nào ai nữa cô thấy có bạn đây nick như này viết bạn nick vừa mới nhắn vào on Tuesday thế con không viết ở lên bảng à nick không rồi ok on Tuesday cô đã nhận cô... được câu trả lời cái bài của bạn ừ, Yas Yasmin sao em cố hẳn về công thức in January in on May ừ, đúng rồi bạn nhắc đúng rồi Jasmine ạ à nếu mà on mà cộng với cái ngày cơ thì thì thì mình mới dùng on nhưng mà nếu mà cộng với tháng thôi thì phải là in May 1960 ok ở dưới bạn Mai Mai cũng vậy đúng không cộng với năm này Mai Mai chưa làm cộng với in hết nhá <laughs> rồi ok còn lại để em làm hết cho cô ok quiz quiz quiz time quiz yeah. time Yeah. Bây giờ rồi. 8 giờ yeah. 44. Ủa, kiếp Mới lại mới học được có tẹo. Thế mà đã hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi. Cô chuẩn bị nhiều quiz lắm mà cô nghĩ là không kịp mất. Nhưng mà cứ phải làm lúc kit. Có lúc kit, lúc kit yên tâm là cuối giờ nhá. Okay, Kể cả mấy cô. Ờ. giờ thì vẫn có lúc kit các con nhá. Ok, chúng ta làm quizzes bây giờ chúng ta sẽ lên quiz gì blockit thì là cuối giờ ok check check chat box không nhắn vào nữa chúng ta vào làm nốt cái này nè ok very good very good Dũng tí. em có 5 người con vào thôi mà hình trắng xóa rồi nó có chứ 5 nhân 2 có 300 nghìn các con đang nói cái chuyện gì đến ở ờ, trong trong này mà liên quan đến tiền đấy nhỉ có phải tiền Ô, lại link đi tại vì con vào nó màn hình con trắng xóa luôn đây gửi cái... link uh, ờ, quizzit nhé Ui. cô thấy là, là diệt nó cũng có app ở trên điện thoại đấy nhưng mà lúc hôm trước cô tải cô, thì nó lốt cô lật xuống xuống ra tham gia đi cơ sẽ có điểm bất ngờ ok cô ơi, lại rồi bất ngờ nếu mà nếu mà là cái khác thì nó bất ngờ chứ nếu mà vẫn là cô hương siêu xấu thì còn gì nó bất ngờ nữa đấy, đấy, ừ. em định nói cái đấy đấy cô biết là có một youtuber nổi tiếng tên là Jenny Wing không cô đây là youtuber nổi tuổi là lâu tên là gì đây là gì nhắn vào trong chat cho cô tên là Jenny Wing cô ạ Jenny what Jenny what <laughs> Jenny gì Jenny này á Jenny what đâu Huỳnh á Jenny Huỳnh Nico Jenny Huỳnh rồi đọc là Huỳnh rồi biết khá nổi tiếng đúng không bạn này sinh năm bao nhiêu đấy con biết không con à. biết vẫn đang học con chỉ biết là chị ấy lớn tuổi hơn con thôi thế hả ủa insta này 1,3 triệu follower á wow à, cô Hương đăng nhập vào xem nào cô Hương đấy ôi cô cô thay đổi avatar của cô ấy cô nhà chị giàu lắm giàu chắc chắn rồi giàu thì mới làm được mấy cái này chứ các con sao nghĩ từ nhỏ Chị đi trước ok thôi thôi tập trung tập trung 24 bạn rồi 24 cũng là cái số của đợt quiz lần trước đúng không? Thì cô bắt đầu nhá. Dũng à? Ok Dũng. Ừ, bắt đầu đây. Nha, bạn nào vào muộn thì ờ, cô. À đây bạn Emma vừa kịp vào. Cô gửi lại cái đường link này, bạn nào vào muộn thì vào lại nhé. Mày lấy sao với các con khá là dễ thôi vừa được ôn rồi mà Để mà cũng vừa nghe thì chứng khoe cũng đã thứ ba Hoàng Giang á, có cái thứ nhất hả? Hay là cô lại đi chậm? Em là cô Em cô Em Jasmine Đứng thứ sáu đúng rồi Không không bằng là con đường thứ sáu rồi top ba đấy con À Đừng có bị bị, bị, vị trí cao thì là làm đúng nhiều đúng không? chưa? Cô đợi chút cô, con vừa mới vào lại các bạn. Mạng nó bị lag cô. Con mãi con okay. mới vào được. Thức ăn để tên gì vậy? Cô ơi, cô con để tên Muller đấy cô. đây rồi. Rồi nhanh lên, nhanh lên con ơi. Ôi. Mình còn nhiều quiz lắm. Rồi, cái gì? cái này nó chiến lắm cô chiến chiến nên là không cho nên mình để nhiều bắt mình mua thằng Khánh linh Khánh linh làm nốt cô này đi còn còn bố Ngon An của con đang chơi được không? Cho cô phải con giúp Con nào? Con bị An mất rồi cô An mất rồi Trời Cô En cô nào nào Con bị An mất Cô En nhá Các bạn sẽ còn một vài bạn mà đứng vị trí số 5 Như bạn Linh này đã làm xong chưa Ờ, đợi nó bạn oh. chuẩn bị chạy chạy chạy chạy không có không có chạy à ok <laughs> xem nhá bài này dài phép nhỉ ok I finish school à? early cộng với ngày cộng với thứ không phải ngày thứ on Monday on Tuesday on Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on Sunday on hết nha các con sao vẫn có bốn bạn trả lời sai nhỉ bốn bạn này là bốn bạn nào vậy I only see my cousins at Christmas. Okay, at Christmas. Không có on Christmas. Giống như là at Tết. Đấy, Tết mình cũng dùng at. What shall we do at the weekend? Okay, at the weekend. Chúng ta có cấu trúc rồi. Mobile phones were invented in the 1980s. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái số năm mà số tròn nhá mà có chữ S này có nghĩa là đây mình đang nói đến ờ, thập kỷ thập kỷ 1980 in the 1980s okay. My exam is on okay on thì cộng với date cộng với ngày lesson on Friday chắc chắn rồi thế mà vẫn có hai bạn làm rơi hu hu My brother has a new job he works in the evening okay in the evening in the morning in the evening uh, in the afternoon đó ok nhưng mà chúng ta lại có hai cái là at noon và at night hình như đằng sau có một câu như vậy đúng không uh, on Saturday afternoon ok on Saturday afternoon it's at cộng giờ chắc chắn là cộng với at rồi trời ơi born in the vào sinh vào thập kỷ 1950 My family and I like to ski in winter. Okay. In cộng với mùa. In the summer, in uh, spring, in winter. Okay. Are there any holidays in October? Trời ơi, năm cô chín làm trả lời sai. In cộng với tháng. At night. Okay, at night. Không thể sai được. In cộng với năm. In night. À đâu in uh, 2012. Special on your birthday, on your birthday. It starts at midnight, vào nửa đêm, at midnight, at night, at midnight. In the evenings. Cô thấy những cái này nói khá là quen mồm. Nên là thực ra là lúc mà cô học cô không nhớ là ất thì phải cộng với cái nọ ấy kia đâu. Cô nói quen mồm cô nói thôi. Với cả nhá, nếu như các con ngày xưa mà giống cô mà được xem Disney Channel ấy, thì hay hay nghe đến cái lịch của nó lắm lịch hôm lúc mấy giờ chiếu phim này này hoặc là tháng sau thì chiếu phim nọ phim kia thế là từ đấy mình nhớ luôn vậy là join us for dinner on Thursday in the morning at night rồi xong mấy giờ rồi ui 9 giờ ok ok ok ok ok ok cô trở về PowerPoint xem chúng ta còn cái gì không nhá à rồi ok ok ok, okay bukit bukit bukit bukit bukit các con muốn câu cá đi cô câu cá à, regular verb nhé regular verb ở trong past simple past câu cá rồi từ từ bây giờ chúng ta sẽ ôn cách chia động từ của thì chia động từ theo quy tắc trong thì quá khứ ok chưa hay là mình thử mấy cái khác đi cô bởi vì hôm trước mình câu cá hoài rồi á cô đi cô mình chưa bao giờ làm crypto ờ, mình thử mấy cái kia rồi mấy mình thử mấy cái khác đi cô thử cái à, cà phê ờ. đi cô xem nào cà phê đi cô Cậu mấy cái kia đi bữa giờ mấy cái kia nó bị bỏ rơi á cô rồi cô dùng crypto hack rồi cô rồi cô ơi crypto hack cô ơi crypto hack đi cô sẽ bỏ qua những trò mà chúng ta đã chơi rồi crypto hack và chơi những trò mà chưa chơi Racing cô. Trò racing. Có chúng ta chưa chơi cô. Racing racing racing ơ ờ, không có thời gian à? nhưng mà ờ, racing, uh, nào mà làm đến câu hỏi nhất định thì um, sẽ em à, tên đấy. number question thôi <laughs> sao con cô ừ, ừ nói đi con. cái bài cái này thì có bạn là đạt đến cái question mà mình lấy được thì uh, sẽ em lên luôn Ồ, ờ, oh, hiểu Thế con muốn như nào? Con muốn chơi cho đến hết giờ hay là muốn chơi cho đến khi có một bạn thắng trò đấy thì trò chơi kết thúc? chọn đi hết giờ hết giờ hết giờ hết giờ hết giờ thế thì thế thì chúng ta không thể chơi được trò racing nha thế chúng ta không thể chơi được trò racing nha chúng ta chọn trò khác crazy kingdom trò này cô chưa chơi bao giờ chơi trò crypto hack cô ơi crypto hack crypto hack kể theo nguyện vọng thể theo nguyện vọng chúng ta chơi ạ. Con muốn quyết từ hát cô ơi, cho con làm quyết từ hát cô đi cô. Cô đi làm quyết từ hát tất cả cô. Trò này chơi rồi mà cô. Trò chơi rồi nhưng mà thấy nhiều bạn kêu quá. Đúng. Thôi rồi được rồi, ok, chơi nhá. Chơi nhá. Bắt đầu bắt đầu bắt đầu. 5 phút để nó lốt cái ID cơ. của copy nó nó nó, nó, nó, nó rồi rồi rồi rồi rồi rồi thực ra trò này cô cũng một lần chơi thử rồi cũng khá là hay nhưng mà ừ. nó phần lớn là dựa vào may mắn đúng không có đoán được cốt của người khác không thôi rồi bà đi ạ check check phần inbox à, hôm nay Tina vào sớm rồi đấy mọi hôm thì cô nhớ là còn bán mới vào được hoặc là không vào được luôn chết rồi Con ơi, máy của cô nó lại tối lại rồi Ủa sao tụi con vẫn thấy màn hình mà cô? Chết tôi rồi Chết rồi Chết rồi rồi Hỏi đi cô, rồi bây giờ cô start thì chơi được gì? Không nhìn thấy cái gì để mà start Bây giờ nhá, cô di chuyển cái chỗ này các con nhìn thấy không? Có Ok, khi nào cô di vào chữ start thì bảo cô Còn một bạn nữa thì start cho cô đây là cái chỗ cô đản đâu ờ, rồi bóng đây đang ở cái chỗ start tay cô start đi mình nhấn vào một cái là nó start luôn cô đang ở đấy rồi á vâng vâng, vâng. rồi thế có bao nhiêu bạn trong lớp rồi hai ba 36 trong đây Ở ờ, thì 36. có được 24 Ai mà À, cô có thể mở cái like của mình 60 thì mới đi Tới hết bạn mới không được vào cô ạ lớp mình đủ đủ cho tất cả các bạn vào cô ạ nhưng mà vào sau mà còn lớp của cô Thư thì có hơn 100 bao nhiêu bạn live của mình ở trên này ok cô cô đang ở start rồi đây đúng không một trăm ba 100 start đi cô ơi Đó ờ, không Nó bắt đầu được rồi Oh. Just bắt quận nào khó khó đang theo dõi các con trên này trên live <laughs> ok oh cái này chơi khó lắm đánh cốt hơi khó một skip nữa có skip được Này nghe hơi ám ảnh ờ, cả đêm tôi không ngủ Nữa chúng ta chỉ có 5 phút thôi nha cô thấy china đứng đơn thứ nhất đúng không? Hắc ngược một người rồi cô Không không không phát là vị trí thay đổi luôn đầu không biết là trong lúc cô nói thì là nick là được lấy ok Jerry smile Nick Tina Lục Quyên Chúng ta còn 10 giây thôi đúng không? không nhìn thấy gì cả. Cô vẫn chỉ nhìn thấy trên này thôi. Cô hơn 6 đứng nhất kìa cô. Uầy, hơn số đứng nhất vậy? Đứng nhất. Nãy ờ, uh, xếp nữa con uh, con được 18 uh, ờ, hát được Charlie Smile nhưng mà đáng sai mật khẩu. Trời Sao ơi. Bạn Tom, con hack okay. được của bạn Tom đoán đúng rồi nhưng nó chưa kịp cộng điểm. Mày mày cô Việc con cô đang mơ mỏ con được cô đang ờ, mò mẫm con được cô khách hai bạn lắm nhưng mà tôi ít rồi ạ ok bây giờ hiện tại cô vẫn chưa nhìn thấy mặt gì trên màn hình của cô Tôi cô, kéo ơi, xuống xem là có 3. dưới không nhá. con đứng thứ tám, con đứng thứ 11 ok Đức An này cô những người Nina đứng thứ năm này Đức Ly Trương Khánh Linh đúng không Jenny này ai nữa L mây à đấy chữ L đúng không M à Mai này Thục Quyên Sunflower rồi Manchester City Quang <laughs> khổ quá bây giờ cô chỉ biết nhìn vào đây để đọc thứ hạng của con thôi Jasmine đứng ờ, thứ 17 này trước đó cô ta có Vũ Thùy Dương Khánh Linh ok cô nghĩ là con làm đúng nhưng mà à đây rồi máy của cô sắp về rồi chưa về chưa về lắm trời ơi vì sao vậy? máy tính nó lại bị cuối cùng đây cô dùng máy gì đấy cô chơi tiếp đi cô ơi máy cô cũng mới nên là chắc là cô nó chưa được ổn định cho lắm thôi đập máy đi mua cái máy mới cô cô thấy Jasmine đang yêu cầu sử dụng máy của cô đúng không nhưng bây giờ cô cũng không biết làm nào để à, ấy nữa thôi được rồi cô đấy hôm nay chúng ta chơi một lần nữa đi. nhưng mà cô có nhìn gì thì thấy trên máy của cô đâu <laughs> thế thôi cô phải nhờ thầy vương ờ, tắt hộ cô rồi hôm nay chúng ta học đến đây thôi con nhá tuần sau chúng ta lại gặp nhau tiếp nha tuần sau chúng ta sẽ học thì ừ. quá khứ đơn tuần ừ. sau thì nó cũng liên quan một chút đến ờ, những cái bài kiểm tra tiếp theo mà con có thể học dạ, và có thể dạ, là à. ok được rồi con <laughs> ok chào các con nhé vâng. hẹn gặp lại các con vào tuần sau goodbye goodbye teacher goodbye teacher goodbye teacher goodbye teacher good night see you next week <laughs> thầy vương tắt hộ cô nhá cô không tắt được rồi